Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thường dạy các đệ tử của Ngài phải chăm chú toàn tâm học kinh Phật và dạy họ không được buông lời hay lời nhát Hầu hết các đệ tử của Ngài đều làm theo lời dạy của Ngài và tu luyện tinh tấn. Do vậy họ đã đắc đạo và đạt quả gì khi loại bỏ nhiều lo lắng và đau khổ. Nhưng có một vị tỳ kheo không tinh tấn. Khi những người khác luyện công thì anh ta đi ngủ. Các đệ tử đồng môn đã cố góp ý với anh ta nhưng anh ta vẫn không thay đổi. Một hôm vào buổi trưa, sau khi đi khất thực trên phố, dì tỳ kheo đã trở về với cái bụng no nê. Anh ta đi thẳng về phòng và lên giường ngủ. Có thể nghe thấy tiếng ngáy từ phòng anh ta đến tận sáng hôm sau. Sáng hôm sau, đến lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng Phật Pháp cho mọi người, tất cả đệ tử đều có mặt, ngoại trừ dị tỳ kheo ham ngủ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi Tại sao người đệ tử ham ngủ kia không đến? Một đệ tử nhanh chóng đứng lên trả lời Thưa Đức Phật, cậu ấy vẫn ngủ từ trưa hôm qua tới giờ Chúng con không thể đánh thức cậu ấy bất kể chúng con cố gắng thế nào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhớ rằng vị tỳ kheo chỉ còn 7 ngày để sống Nếu anh ta chết trong khi ngủ Thì cái chết ấy sẽ mang tới bất hạnh cho anh ta Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất thương xót cho vị tỳ kheo. Ngài đã hướng dẫn đệ tử của Ngài tụng kinh và đi cùng A Nan tới thăm vị tỳ kheo trong phòng. Họ có thể nghe thấy tiếng ngáy như sấm trước khi đi tới phòng của vị ấy. Khi mở cửa phòng, họ chỉ nghe thấy tiếng ngáy to hơn. Vị tỳ kheo vẫn nằm ngủ say trên giường. A Nan đã gọi tên vị tỳ kheo trong vài phút, nhưng anh ta không trả lời và vẫn ngủ. Sau đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đi tới giường của vị tỳ kheo và nhẹ nhàng lay anh ta Vị tỳ kheo lập tức tỉnh dậy Nhìn thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đứng trước và đang từ bi nhìn vào mình Vị tỳ kheo lập tức đứng dậy cúi lại Phật Thích Ca Mâu Ni và nói Đức Phật tôn kính, xin tha thứ cho con vị thất lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với anh ta Con chỉ còn 7 ngày để sống Ta không thể chịu được khi thấy con chết trong khi ngủ quá nhiều và không đạt được chính quả Ta tới đây để đánh thức con Vì tỳ kheo đã bị sốc Anh ta chưa bao giờ biết rằng mình chỉ còn sống được 7 ngày nữa Anh ta sợ hãi và không biết phải làm gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni an ủi anh ta và nói Đó là duyên phận của con Dài đời trước, khi con là một tỳ kheo con đã đắm mình trong ăn ngủ và không bao giờ suy nghĩ về ý nghĩa của Pháp. Con đã không tuân thủ giới luật của Phật Pháp. Con đã không tích được chút phúc lành hay đức nào, bởi vậy con đã chuyển sinh thành một con mọt gạo trong 50.000 năm. Sau đó con đã chuyển sinh thành một con ốc sơn, một con trai và một con nhện trong 50.000 năm cho mỗi loại. Trong những kiếp trước, con thích sống trong những nơi tối tăm không có ánh sáng, và con rất trân quý cơ thể và cuộc sống của con. Điều khác thường hơn là tất cả bốn sinh mệnh khác nhau của con đều thích ngủ và có thể ngủ trên 100 năm khi chúng ngủ. Con đã không cố gắng tinh tấn một tí nào. Sau 200.000 năm, cuối cùng con đã trả nợ được tội lỗi mà con đã phạm. Sau đó con đã chuyển sinh thành người và trở thành một tỳ kheo. Bây giờ con đã trở thành một tỳ kheo con nên học và tu luyện tinh tấn để bù đắp lại thứ mà con đã mất trước kia. Ta không mong rằng con vẫn còn quá chấp trước vào ăn và ngủ giống như con trong 200.000 năm trước. Tại sao con luôn cảm thấy con ngủ không đủ? Đừng quên hậu quả mà con đã chịu đựng 200.000 năm trước đây. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngừng nói Vì tỳ kheo đỏ mặt gì hổ thẹn Anh ta nhanh chóng hối lỗi với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi anh ta tự nhìn lại bản thân và hối hận sâu sắc, tất cả những ý niệm tư tưởng nhiễu loạn của anh ta đã biến mất. Lúc cuối đời, anh ta đã đắc được quả vị La Hán. Một ngày chỉ có 24 giờ. Mọi người thường nói rằng thời gian trôi qua trong nháy mắt. Người trung bình ngủ 8 tiếng một ngày. Những người ngủ nhiều có thể dành phần lớn thời gian của họ để ngủ và mơ, do vậy làm được rất ít việc trong một đời. Vài chục năm trôi qua rất nhanh trong thế giới con người Bạn sẽ thực sự hối tiếc nếu bạn không kiên định nắm chặt thời cơ Đôi khi bạn cảm thấy như cuộc sống quá dài Nhưng bạn không biết khi nào cái chết sẽ mang bạn đi Lúc đó, bạn sẽ không làm được một việc tốt nào Không thực hiện được những nhiệm vụ mà bạn cần phải làm và sứ mệnh mà bạn cần phải hoàn thành Tệ hại hơn, có thể bạn đã hoàn toàn không cố gắng để làm các việc không gì có thể giật dậy bạn được nữa ngay cả khi bạn cảm thấy hối tiếc thế nào Bạn có thực sự muốn trở thành một con sâu ngủ trong đời sau của bạn không? Vì tỳ kheo mê ngủ cuối cùng đã nhận ra rằng anh ta cần phải tận dụng thời gian ít ỏi còn lại và không được uể oải hay buồn ngủ. Người tu luyện nhấn mạnh vào dũng mãnh tinh tấn trong tu luyện Phật Pháp. Làm sao một người uể oải và buồn ngủ có thể tinh tấn như một mảnh sư? Người tu nên tận dụng từng phút, ngủ ít và tu luyện nhiều hơn để công thành viên mãn trong tương lai. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Đức Phật Khải thị tám nỗi khổ của kiếp nhân sinh Con người một đời bể dâu đổi thay Có lúc ồn ào náo động chán thù chán tạc Cũng có lúc cô độc cô đơn sau cuộc vui nhạt hết người đi Có sinh đau đớn, có già đau thương, có bệnh sầu khổ, có cái chết cực kỳ bi ai. Yêu rồi biệt ly và sẽ oán hận lâu dài. Cầu không được cho nên cũng không buông xuống được. Nhân sinh luôn luôn là vui buồn lẫn lộn. Biết lấy niềm vui mà quên đi đau khổ, tâm sáng tỏ rồi, đau khổ sẽ trở thành nơi tôi rèn ý chí. Nói, nghĩ, làm, vui, buồn, oán hận, lo lắng, đều là ngũ hành của con người, là do tâm trí sinh ra. Như vậy nhân sinh trăm dị, có bao nhiêu là khổ? Nỗi khổ nhân sinh thứ nhất, sinh. Đức Phật nói rằng, thế giới hiện thực là thống khổ, chúng ta sinh sống trên thế giới này, bản thân đã là thống khổ. Sinh sinh tử tử, khi nào tận? Thống khổ bắt nguồn từ bản thân, thống khổ bắt nguồn từ khi còn sống cho nên con người khi sinh ra, âm thanh đầu tiên cất lên chính là tiếng khóc. Nỗi khổ nhân sinh thứ hai Lão Đức Phật nói rằng thanh xuân dễ mất, tuổi trẻ không còn Tất cả những ngoài niệm tốt đẹp đều ngày càng ẩn dấu khắc sâu vào những nếp nhăn Sống cũng đồng thời là đã chết Bản thể của con người từng thời khắc đều là đang tái sinh và chết đi So với ngày hôm qua, Hôm nay bạn đã già, sự biến hóa của sinh trưởng và tân trần đại tạ thì con người làm sao có thể khống chế được đây? Nỗi khổ nhân sinh thứ ba Bệnh Đức Phật nói rằng trời có gió mây bất trắc, người có quả phúc sớm tối. Trong cảnh khốn cùng của hiện thực tàn khốc, ai có thể bảo đảm rằng sẽ không bị bệnh tật hành hạ? Con người ăn ngủ cốc qua màu kia có chăng là không sinh bệnh? tùy thời ốm đau có thể khiến cho người ta chịu đủ nỗi khổ bệnh tật trên đời nỗi khổ nhân sinh thứ tư tử đức phật nói rằng cái chết có lẽ cũng không phải là đau đớn thực tế là nỗi sợ hãi mà cái chết mang đến cho con người vượt xa chính bản thân cái chết chết là bắt đầu một kiếp sống mới luân hồi chuyển kiếp làm thân kiếp sau nhưng nỗi lưu luyến khi chết chính là thống khổ nỗi khổ nhân sinh thứ năm Yêu mà ly biệt Đức Phật nói Yêu là truy cầu dung hợp để vượt qua sự phân ly Tình yêu đối với Thượng Đế là truy cầu thống nhất tinh thần Tình yêu đối với người yêu là truy cầu thống nhất sinh mệnh Nhưng nỗi thống khổ mà tình yêu bao hàm thì có lẽ mọi người đều biết đến Hỏi thế gian tình ái là cái chi Khiến bao người thề nguyện sống chết Nỗi khổ nhân sinh thứ sáu oán hận lâu dài Đức Phật nói khi tình yêu không thể lấp đầy liền sẽ dùng cảm tính để oán hận nhưng tất cả những oán hận bên ngoài đều sẽ bị bắn ngược trở lại mà đã thương chính mình còn tất cả oán hận bên trong đều sẽ làm tổn thương người khác tham luyến tư dục là nguồn gốc của thống khổ nỗi khổ nhân sinh thứ bảy cầu không được đức phật nói dục vọng của con người giới vật dục vọng không thể cùng tụ hợp làm một thể thì dục vọng sẽ kéo dài như dây thun tìm không được nơi để gắn vào thì nó sẽ bắn ngược trở về đánh trúng chính mình gây nên thống khổ truy cầu thì thống khổ cũng chính là đang đánh mất đi nỗi khổ nhân sinh thứ 8 khổ vì ngủ uẩn quá thịnh Đức Phật nói con người nhìn thấy nghe được nghĩ đến gặp được cảm nhận được các loại giả tướng muôn hình muôn vẻ liền sẽ quên mất bản thân lâm vào thống khổ thế nhân thường bị vẻ bề ngoài làm cho mê hoặc cho nên hãm sâu vào trong đó kỳ thực con người nhiều khi cũng không thích ở vào trạng thái thanh tĩnh thường xuyên dùng các loại thuốc quyển hoặc rượu ma túy làm tê liệt chính mình trong mê mờ nửa thật nửa giả mới thể hiện ra gương mặt chân thực nhất của nhân loại con người một đời bể dâu đổi thay Có lúc ồn ào náo động chán thù chán tạc Cũng có lúc cô độc cô đơn sau cuộc vui nhạt hết người đi Có sinh đau đớn, có già đau thương, có bệnh sầu khổ Có cái chết cực kỳ bi ai Yêu rồi biệt ly, già sẽ oán hận lâu dài Cầu không được, cho nên cũng không buông xuống được Nhân thế chìm nổi, mỗi người đều là những khúc ca ly biệt sinh bệnh nghe mãi cũng không hết hát mãi cũng không thôi Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên Chúng ta mỗi người dẫu không muốn cũng đều phải trải qua Cho nên chỉ có thể lấy tâm tình thản nhiên để đón nhận Lạc quan, không sợ hãi, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều Yêu rồi biệt ly, cũng bất đắc dĩ vì nó mà buồn rầu Yêu thì luôn hy vọng sẽ được bên nhau Nếu không thể sánh bước cùng nhau Đương nhiên sẽ là một chuyện khổ tâm thân nhân biệt ly, người yêu biệt ly, bạn bè biệt ly đều là những sự tình buồn khổ. Chúng ta phải cố gắng biến chia ly trở thành hội ngộ. Quá trình này hẳn là một quá trình tốt đẹp và ý nghĩa. Cũng như giống như con tầm biến hóa, mặc dù gian khổ, quá trình quá bướm lại vô cùng đặc sắc. Oán không phải một chuyện tốt, nó là khổ. Oán hận thời gian dài sẽ càng đau khổ Cho nên cho dù nhân sinh có trở nên không thuận ý như thế nào Cũng cần buông lòng buông dạ, đừng ai oán quá dài Oán là một khối tảng đá cứng rắn, đè nặng trong trái tim Nếu không buông xuống, bạn sẽ phát hiện Bởi vì cái oán hận này, nhân sinh của mình khắp nơi đều có tảng đá chắn đường Buông xuống cũng không phải là chuyện dễ dàng Nhưng chúng ta hãy thử làm quen với nó cầu vốn là một chuyện tốt Cầu học, cầu tài, cầu sự nghiệp, cầu duyên, cầu Cầu càng nhiều sự tình cho thấy dục vọng của người ấy cũng càng lớn Nhưng chúng ta cho dù cầu cái gì đều cần phải có mức độ Không được vượt qua cái độ này Nếu vượt qua thì kết quả sẽ ngược lại Cầu được càng nhiều Bạn sẽ trở nên dần dần không vừa lòng Luôn luôn không vừa lòng Bạn sẽ có tham niệm lòng tham không đáy chính là đại họa Kỳ ực, mỗi người đều có nhu cầu đối với cuộc sống Chỉ là lớn nhỏ và ít nhiều khác biệt mà thôi Những người kia không bằng danh lợi địa vị và tiền tài Họ không phải không sở cầu Chỉ là không tham lam, không hư vọng Sống tùy kỳ tự nhiên ung dung tự tại Bộc lộ phong thái hào hiệp, xử thế thản nhiên Người như vậy là đáng kính trọng nhất Buông rất nhiều người đều rất khó làm được. Sẽ có lưu luyến, có ỷ lại, có nhớ nhung, có khao khát, có đam mê cuồng nhiệt trải qua bao năm dài sóng gió. Bạn không buông xuống được, tôi không buông xuống được, chúng ta không buông xuống được, cũng chính là thế nhân không buông xuống được. Kỳ thực, nhân thế có thịnh có suy, tựa như bông hoa có khô héo, hết thảy đều là vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Chỉ là con người có một thứ quá trân quý Chính là tình cảm Thứ hư ảo này khiến cho người ta cả đời xoắn xích Hết thảy mọi thứ là do điều này Các bậc đại trí giả xưa nay đều đã sớm nhìn thấy và minh bạch trần thế này Cho nên dẫu thống khổ cũng không quá đau buồn Hãy thuận theo thiên ý Cầu không được thì không cầu Không có được thì buông xuống Sống một đời ung dung nhãn nhã